lành quyên châu ba cái hãy phủ thiên tai để tam trù tứ phủ tuy tông khắp sai châu năm suối lân tình mời châu lục quốc nương sắc phong châu bảy kim cao châu tam đất nằm đông nhung châu cửu giáng sinh đồng mỏ chi lăng tắc lệ bao xa lương tốt người à. ông hoàng tươi đưa thân lên thành ra ông hoàng bơ phải tốt tươi thành ra bảo a nhất ಮಾಡೀ cô nghi nâng nghi bình ngọc các nghĩ bạn tiền dâng đông chén tràn đời hiến được kim than cha ô long ông bảy lúc thừa nhàn rất ông hoàng bảy sơi à. ba trên khuyên mời ông cha đời ba trên khuyên mời thánh anh nhi hương minh à, minh à. ngọt bùi đổ kỳ tân tân ngọt bùi

khi vui cũng kiếm khi lúc ông ngự thành nhớ thôi ông hoàng bảy nhắn lên đất ninh già chân tục kỳ. ngon